bởi vì là bình thường nếu như là hột trợ đây em sẽ đem ba hột trợ ra để em so sánh cho các bác xem đây đây là cái hột tài xỉu tam sắc bên em này còn đây là hột trợ này các bác nhìn này đó là mặt tam của nó sẽ là dấu huyền được chưa ạ còn đây là mặt tam của nó sẽ là dấu sắc đó đây là hột tài xỉu tam sắc còn đây là bộ hột trợ thường và với cái bộ hột tài xỉu tam sắc này Thì em đảm bảo cho các bác về phần tang tích Nam châm nước muối dọi đèn Và ăn thua trẻ hột Và bộ hột này Ngoài có thể các bác lắc theo ý muốn của mình Giữ tài giữ xỉu được Lên tài xuống xỉu Thì bộ hột này nó còn có khả năng là Chống thầy thợ nghe hột Bởi vì Khi mà các bác sở hữu cái bộ hột này ấy Mà chưa có cái à, Chưa em chưa chia sẻ cho các bác cái cách lắc ấy Các bác lắc thì bình thường nó đã đi đều tỷ lệ 5 năm rồi và tỷ lệ lên bảo của nó cũng rất là cao sau đây em sẽ test thử cho các bác qua cái phần tăng tích để cho các bác thấy được cái bộ hột này nó có đúng như lời em nói hay không đây đầu tiên là em sẽ dọi đèn này các nhìn này hột trong chưa ạ hột trong vắt luôn riêng về cái chất liệu nhựa của cái bộ hột tài xỉu tam sắc này em khẳng định với các bác nó cũng khác với những cái bộ hột tài xỉu thường tài xỉu chợ khác nha các bác nhá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 tai này xỉu này được chưa ạ các bác thấy bộ hột đi đều không ạ bây giờ em sẽ lắc giữ tài giữ xỉu cho quác một vài chén này nó đang ở xỉu đúng không bây giờ em sẽ giữ xỉu này đó một xỉu các nhìn này cặp nó về rất là nhiều cặp về nhiều là chuẩn bị ra bảo ạ hai xỉu này ba xỉu này cặp ba tiếp này bốn xỉu này chén này em hơi mạnh tay hơi mạnh tay thì nó lại lên tài mất tài nhưng mà tài chén này là chén tài bão bão lục được chưa ạ như vừa rồi em nói là bộ hột cũng có tỷ lệ bão rất là cao đúng không ạ bây giờ em ra tài rồi em sẽ lắc giữ tài cho các bác một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này